Ờ, xin chào các bạn ngày hôm nay mình làm video này để um, giới thiệu lại hướng dẫn lại cho các bạn cái cách tạo frame uh, Facebook nhé tức là cái khung trên Facebook ấy thì uh, trước đây mình đã có làm một cái video rồi tức là cái ừ, trên cái kênh của mình ấy là cách tạo frame Facebook hoặc tạo khung cho avatar Facebook thực ra cái video này của mình cũng rất cái lượt xem cũng nhiều nhưng mà uh, sau đó một thời gian thì hầu như mọi người đều comment là không tạo được khung thì dạ. đây đó. Ờ, à, ờ, báo là bạn hiện không thể tạo khung mới cho ảnh đại diện đấy bạn không thể tạo khung mới cho ảnh đại diện không thể mở phần à, tạo frame đấy thì à, ngày hôm nay ngồi rảnh thì mình cũng kiểm tra lại thì cái phần à, frame studio của mình hiện tại nó cũng đang bị mất rồi à, không còn cái um, có cái cái cái uh, cái logo mà mình đã tạo ra các cái ờ, frame mà mình đã tạo ra thì ờ, trong cái phần ấn và tạo khung này đấy, thì nó đã cảnh báo này đây bạn hiện không thể tạo khung mới cho ảnh đại diện đây nha mình ờ, sẽ có cái phần này mục dịch để cho các bạn sẽ hiểu này hiện chúng tôi đang giới hạn khả năng tạo khung hồ sơ cho các tổ chức được đưa vào một trong các trung tâm thông tin của chúng tôi để bắt đầu Chúng bao gồm trung, trung tâm thông tin COVID và trung tâm thông tin cử tri và chúng tôi sẽ sớm thêm trung tâm à, khoa học khí hậu nơi chúng tôi đang đầu tư đáng kể về kết nối với mọi người với thông tin tài nguyên hữu ích và đáng tin cậy. Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận này sẽ giúp mọi người tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các vấn đề quan trọng như thông tin y tế đáng tin cậy, bỏ phiếu và biến đổi khí hậu. Đấy thì tức là do cái à, frame này mọi có khả năng là do mọi người đã tạo ra nhiều cái frame mà nó mang cái tính chất là ảnh hưởng đến các cái vấn đề của xã hội của thế giới ví dụ như là covid hoặc là đi bầu cử hoặc là vấn đề về biến đổi khí hậu gì đấy thì à, dẫn tới làm uh, à, uh, ờ, Facebook này nó đã hạn chế lại và trên thực tế là cái đợt ừ, thời gian trước đây mình thấy cũng rất là nhiều người tự tạo ra các cái khung mà nó nó nó nó, nó ảnh hưởng tức là nó nó ừ, nó mang tính chất là nó ảnh hưởng đến ờ, cái sự ờ, kích động hoặc là cổ vũ hoặc lôi kéo gì đấy thì ừ, có khả năng vì những cái vấn đề đấy mà Facebook nó đã chặn lại thì uh, ngày hôm nay thì thay vì cái cách này bây giờ hầu như là mọi người không thể vào được nhé không vào được ừ, phần đông đa số đấy mình thấy là uh, hầu như là mọi người không vào được và không thể mở được cái frame studio này nên là ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách khác có thể tạo được cái frame nó hơi hơi mất công một chút thôi nhưng mà về trên cái cách thức sử dụng thì nó cũng tương tự như thế chỉ có cái là khi cái ưu điểm của Facebook này này là khi các bạn nhé kích vào cái phần đấy này này uh, cập nhật hình ảnh đại diện nhé các bạn có thể thêm khung trực tiếp tại đây này xong là gõ ra cái cái tên của khung đấy nhưng mà bây giờ nó không không, không thao tác được nữa rồi ngày trước mình tạo ra rất nhiều các cái khung có tên là ừ, tên như này tên blogger như này nhưng mà bây giờ nó không còn nữa và trong cái phần à, vào à, để tạo khung ấy nó cũng không còn nữa bây giờ nó chỉ còn một số những cái khung ừ, còn tồn tại thôi thì ngày hôm nay mình sẽ ừ, hướng dẫn các bạn tạo cái frame bằng cái à, cái trang là Sibonai này các bạn có thể vào trang Twitbernai đây địa chỉ là twitbernai.com ở trong đây thì các bạn có thể thấy rất rất là nhiều các đơn vị người ta đã dùng cái trang này ở Việt Nam mình để tạo ra các cái ờ, khung gọi là frame trên cái trang này thì để um, đầu tiên trước khi tạo được cái ờ, cái, cái này thì ờ, các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản nhé bạn rồi như vậy là ok bạn đã tạo xong một cái tài khoản đăng nhập nhé thì trong cái chat Ticonai này thì, thì cũng có rất là nhiều các các bên đã tạo các cái frame như này rồi đây các bạn có thể nhìn thấy này đây là bên ban tuyên giáo này về nước media này Đấy các bên này, dược phẩm Vinh Gia này Đấy. thì các bên đấy người ta cũng đã tạo ra các cái frame đây rồi thì uh, <clears throat> bây giờ thì um, sau khi các bạn đăng nhập vào xong thì các bạn cũng sẽ tạo một cái frame như thế nhé thì uh, đầu tiên là các bạn bắt buộc phải tạo trên uh, trên Photoshop hoặc là một cái trình chỉnh sửa ảnh nào đấy đây thì đây mình sẽ tạo trên Photoshop nhé ở đây uh, các bạn um, mình đang để kích thước là 1000 x 1000 các bạn bắt buộc là phải để kích thước hình vuông nhé hình vuông tức là cái tất cả các cái uh, chiều chiều cao chiều rộng của nó là phải bằng nhau Đấy. thì đến lúc bởi, bởi vì ở đây các cái khung này của nó là tỷ lệ là hình vuông Đấy. thì các bạn có thể tạo bằng canvas hoặc là tạo bằng bất cứ một cái trình sửa ảnh này kể cả pen nhé các bạn tạo bằng pen được uh, miễn sao cái cái nền của nó phải là định à, cái ảnh của nó khi đưa ra phải là định dạng PNG PNG đấy đây thì mình sẽ <clears throat> tạo ra một cái đi dạng PNG như này đây nó sẽ như này đây hình ảnh trong suốt nhé thì ờ, sau đấy các bạn có thể <clears throat> có thể vẽ vời lên các cái này để tạo ra đây mình sẽ kích vào đây để tạo ờ, chữ này à, đây mình để cái nền màu trắng này cho nó nhìn cho nó rõ nhé Đấy, cái đoạn này thì mình làm nhanh thôi mình làm nhanh thôi xong là mình để mình hướng dẫn các bạn cái phần sau lát nữa cái đoạn này mình sẽ tua nó đi ừ. Dạ, cái đoạn này mình, à, mình đã thêm cho nó một chút cái này đây này các bạn có à, thể tự thiết kế hoặc là các bạn à, các bạn nhờ ai đó thiết kế cũng được Name, I

hơi sáng hơi tối vậy Rồi, ok. Như vậy là mình đã uh, gọi là tạm thời nhé, tạm thời mình uh, tạo xong cái ấy. Mình không không cầu kỳ quá đâu, mình tạo đơn giản thôi. Đây. Sau khi tạo xong nó sẽ như này. <clears throat> thì uh, các bạn xuất file đấy nhé đấy các bạn chọn là CSS này đấy, set on your computer này các bạn chọn về định dạng là uh, ờ, PNG nhé đây này PNG đấy nhiều bạn hay gọi PNG đây logo G. set Đấy, mình để thước lớn nhé Đấy, như vậy là mình đã tạo xong này Các bạn nhìn này Đấy Sau đó mình sẽ cho lên cái trang uh, ờ, Chipodai Bạn kích vào đây nhá Sau khi các bạn đăng nhập này các bạn kích vào đây này à, Kích vào cái nút uh, dấu cộng này Người ta sẽ tạo ra một chiến dịch mới này ừ blue girl rồi cái hợp tác này thì uh, bạn à, có một cái hashtag bất kỳ nhé đang ờ, miễn sao đầu là có cái à, dấu thăng này xong các bạn ấn enter này <coughs> ờ. cái này là các bạn à, các bạn tạo ra một cái đường link liên kết đường link nhé thì để gửi cho mọi người để mọi người có thể tự thay được đó thì cái chiến dịch của mình đã được tạo nhé thì các bạn có thể kích vào đây xem ờ, cái phần ờ, đây bây giờ các bạn sẽ thêm module này thêm module này rồi các bạn chọn vào này. rồi các bạn lưu rồi xong rồi ờ, sau khi các bạn ờ, tạo xong cái chiến dịch nhé thì ờ, ở trong cái phần cái tài khoản của bạn này các bạn kích vào phần hồ sơ này đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây các bạn có một cái chiến dịch này đây mình đang để tên là thiết bị nhà bếp Bluger nhé các bạn kích vào cái nút hiển thị này thì trong cái phần này thì đã đây nó có sẽ có sẵn một cái ảnh à, một cái khung một cái frame như này rồi thì các bạn ờ, các bạn muốn uh, add cái hình ảnh vào thì các bạn chỉ cần chọn chọn một cái hình ảnh vào đây các bạn chỉ cần chọn một cái hình ảnh vào đây đây ví dụ ờ, mình kích một cái hình ảnh này to cái bức ảnh này Đấy. có cái phần này Đấy. rồi ờ, xoay này xoay ảnh này tùy các bạn nhé sau đó các bạn nhấn vào nút kế tiếp này nó sẽ xuất ra cái ờ, ảnh đã bao gồm cái khung ấy rồi và các bạn kích vào cái nút tải xuống này rồi đấy như vậy là đã xong các bạn đã đã, đã uh, xuất ra được một cái file ảnh đã bao gồm cả cái khung này và bạn chỉ việc thay thế vào cái ờ, vào cái cái ảnh đại diện ở trên Facebook của bạn thế là xong uh, ngoài ra nhé thì um, ở trên cái cái cái cái cái chiến dịch này của các bạn nhé thì nó có sẵn một cái đường link như này đây để mình uh, quay trở lại nhé thì các bạn nhìn nó dễ hơn đây trong cái phần uh, hồ sơ của bạn này đấy các bạn có cái phần chia sẻ này chia sẻ cái cái cái, cái đường link này các bạn chỉ cần kích vào đây copy này đấy, cái đường link như này bạn chỉ cần copy và các bạn gửi cho những cái bạn bè của các bạn ví dụ những ai trong cái công ty hoặc trong cái nhóm hoặc trong cái ờ, cái cái fanpage của các bạn mà các bạn uh, muốn người ta cùng đồng hành trong cái chiến dịch này và thay thế cái uh, khung cái frame này trên uh, avatar Facebook thì các bạn có thể copy cái đường link này và gửi cho người ta nhé. Đây mình mở thử trên một cái trình duyệt ẩn danh nhé. Các bạn uh, chỉ cần uh, gửi cho mọi người và mọi người kích vào cái đường link nó sẽ có đường link cuối đuôi như này lúc nãy các bạn tạo đấy lúc trong cái quá trình tạo cái chiến dịch ấy, nó sẽ có cái đường dẫn như này Đấy, các bạn chỉ cần gửi cho mọi người này khi mọi người kích vào nhé thì nó đã có sẵn cái phần này rồi thì mọi người chỉ cần chọn một hình ảnh này Đấy. chọn một hình ảnh và mở lên và có thể uh, chỉnh sửa uh, ghép vào cái khung đấy đó và ấn kế tiếp và tải xuống Đấy, như vậy là đã ừ, các bạn đã add xong một cái ảnh đã có cái có cái khung như này rồi khung có sẵn như này và chỉ việc thay thế lên cái trang thay thế cái avatar Facebook của bạn thiết bị di động thì các bạn cũng gõ vào cái đường link đấy hoặc là các bạn nhận cái đường link đấy và các bạn mở ra thì trên điện thoại các bạn cũng làm tương tự như là trên máy tính thì các bạn cũng có thể thay được cái ờ, cái khung của các bạn và các bạn có thể áp được cái khung của của của cái chiến dịch đấy vào trên cái ảnh của các bạn và các bạn có thể thay thế trực tiếp trên uh, điện thoại đây là một cái ờ, phương án khác mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn Ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại